chào mọi người này uh, mình đem uh, đem hàng lấy uh, à, đeo hải vân để thử cho mọi người xem đây còn một cái cấy nó đổ sẵn nữa này giờ mình sẽ uh, xử nó tại vì ở dưới nhà không có cây có cổ gì hết đó không có thử được giờ uh, mình sẽ thử cây cơ kiếm cái cơ kiểu là cái cơ kiểm BL này máy không chở than đây 18V con này á có để ở giữa khóa con này khóa này số 2 này số 1 này đây giờ mình sẽ cưa thử cho mọi người xem rồi mình sẽ báo giá để canh chỗ đây thử xem có cứa được khúc cây nữa không chờ nó bị uh, à, oan xuống thử nhá rồi đứt cái cây à, cây to cho bả luôn đây uh, mệt Đã Đây, cây này á, mình bảo giả thân máy nha Thân máy là ba triệu rưỡi Này Như này, được cắt rất là đẹp Đó đấy cái cái này á thân phải ba triệu rưỡi thế à, thử tuyệt mấy cái được cùng cho mới xem không đây cây này là đời cũ cây này mới bán à, thân máy 1 triệu 2 thân máy 1 triệu 2 nha nó anh cũng chẳng kém với mấy cái kia đâu chẳng qua nó là máy đời cũ thôi mình sẽ quất ra cái này cho mọi người xem sát thử à cho ra và nào cũng là đất đây tao vất vả đây là chỉ lợi phẩm làm nhanh chứ không nó quý bao thôi phá đi thì chết đây đây là một triệu hai nha thân máy thân máy một triệu hai rồi giờ mình sẽ tiếp uh, con cưa có than đời mới này con này cũng có than này chỉ có con này không than thân máy ba triệu rưỡi thôi này con này có than đời cũ một triệu à, tám à, một triệu hai đây con này không than à con này có than đời mới một triệu tám này ngoài cắt gỗ á nó còn có thể cắt sắt này nha mọi người nhưng mà lấy lưng thì có sắt để cắt rồi này con này nó cảm giác nó ngon hơn cái con đời cũ khá là nhiều êm hơn Vừa nào thấy nhẹ nhẹ nhàng hơn nữa Này thành quả này Để mà làm khúc dây dây để về à, tẹt máy bên vịt luôn Rồi Khúc này về tháo tẹn máy bật vít Con này mình bán giá thân máy 1 triệu 8 nhá. Đấy nhá. Xong cửa kiếm Bây giờ qua Cửa Cửa gì ạ Cửa gì thì ở đấy mình có ba con Mình sẽ thử, thử trước cái con à, con à, một tập chính một tập chính tám phân không có cắt được cái đó rồi từ từ từ đợi một chút đây đây đây mình sẽ thử cho mọi người xem cái này à... ở trên đấy nó có một cái cây khô này mình sẽ hạ cái cây khô này xuống à, thử cái này cho mọi người xem lên đó đây cái này cái cây khô à cái cây khô nó chỗ. tưới ta <laughs> Đủ mẹ đấy Bố tôi thả rừng mẹ rồi Mày Quay nhanh hơi tuôn đúng rồi À rồi chửi chết Thôi giờ rồi Giờ nó xuống Phức một khúc xuống Đấy cứ phức một khúc xuống Phức một khúc xuống là đúng rồi tỉa tỉa mấy cành đi cầm cứ kiếm tỉa mấy cầm. thôi khỏi tỉa canh đi đúng mày tỉa canh xong là đúng nó đấy nó bắt mới nó đẹp á này con này là cưa có chỗ than 36V con này mình bán là máy không pin 3 triệu nhá có rưỡi nhá này đây này đang trên đèo hải văng đây. Ờ, ờ, con này cũng rất là mạnh nha mọi người này bây giờ thử ở đây được rồi phải hỗ trợ phải cưa kiếm ra cắt cái phải sợi tương của nó bữa này mình có bốn cục pin mà đúng ờ à, đang túi còn phục Rồi Để chốt chìa khách ở đây này. nhớ đi ăn trộm này con này nha thân máy không pin 3 triệu 36V có chỗ than nhá này để thử cho mọi người xem này này cắt từng lát này nhớ cắt bánh thôi đây mọi người thấy cắt bên tẻ sao thì nó cắt như vậy á giờ tới con 36V à, không chổi than con này thì à, bả đào của bả đào rồi đây con này mình bán máy không pin là 5 triệu nha pin sạc thì mình sẽ báo sau cho mọi người con này thật, thật sự rất là bá đây gầy hết rồi giờ tới uh, con 18V có chỗ than này con 18V có chỗ than này á thì mình bán máy có pin à máy thân máy với lưỡi là một triệu sáu con thân máy không lưỡi á thì mình sẽ bán với giá một triệu tư đây con này cũng rất là mạnh mình đã tiếp tục tiếp một uh, à sắp bệnh nha mọi người xem Cái cổ nó to quá Không hết lưỡi Không hết lưỡi Nó gãy được rất là đã đây là này rồi nhiều lọ thôi à, mấy con mở nhà tính sạc tới này cục pin adapter này á cục pin dùng sạc adapter này với là cục sạc adapter thì bên mình bán bảy trăm rưỡi ngàn còn pin đồng mới dùng cục sạc rinh bên mình bán một triệu à, ba đó là cục sạc rinh điện 120V con nếu như mà cục pin mà sai sạc uh, ring mà mình làm lại điện 220V á thì là một triệu rưỡi đó một cục pin một cục sạc mọi người mua máy á thì liên hệ với mình 0915 411 822 mình ở Đà Nẵng mình ship cốt toàn quốc rồi cảm ơn mọi người giờ mình chạy cái đó đây phụ kiện bên mình á sẽ gồm những thứ như thế này này đây đây là cửa xích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 rồi à, lưỡi này cắt gì đấy người này cũng cắt gỗ luôn á hai lưỡi cắt gỗ ngắn đây hai lưỡi cắt sắt này hai lưỡi cắt sắt ngắn hai lưỡi cắt uh, gỗ dài đây bộ này mình bán 200 nha mọi người đầu chuyển đầu chuyển từ bàn vỉ qua khoan đã bao gồm đầu chuyển với cái này này thì mình bán trăm ngàn chuyển từ bộ đóng sang bàn vít mình bán xào trộn cái này cái đầu đều hướng